Phim điện ảnh chiếu Tết 2019 Cua lại vợ bầu đã giúp Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc trở thành ông hoàng bà chúa phòng vé mới của điện ảnh phim Việt. Phim cũng đã phá vỡ kỷ lục doanh thu của Em chương 18 để vươn lên ngôi đầu bảng với 176,5 tỷ đồng. Cua lại Vừa bầu là dự án phim điện ảnh chiếu Tết 2019 của đạo diễn Nhất Trung. Chuyển phim Cua lại Vừa bầu theo Trần Trọng Thoại do Trấn Thành thủ vai và Nhã Linh do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Cặp đôi đã có mối tình kéo dài 7 năm nhưng đang gặp nhiều sóng gió vì sự vô tâm quá rạch ròi đúng sai của Trọng Thoại. Đúng thời điểm ấy, Quý Khanh do anh Tú thủ vai trở về nước ngoài, từ nước ngoài trở về và trở thành cú giáng làm tan vỡ mối quan hệ giữa hai cặp đôi chính cái thai đang dần lớn lên trong bụng nhã linh mà không biết tác giả đã đưa cả ba vào những câu chuyện trái khuấy giữa khóc giữa cười cũng từ đây hành trình không dễ dàng của lại với bầu của anh chàng trọng thoại bắt đầu Tờ phim hứa hẹn một câu chuyện éo le cùng với tên tuổi của cây hài Trấn Thành đã khiến người xem hình dung về một bộ phim hài Tết chỉ toàn tiếng cười, song cô lại vợ bầu đã cho thấy nhiều trái ngược khi đạo diễn nhà sản xuất Nhất Trung cùng nam dân hai hàng A nỗ lực đưa khán giả đến hai trạng thái cảm xúc đối lập hoàn toàn, cười sảng khoái và rơi nước mắt. Cùng chính bởi những yếu tố mới mẻ trong tạo hình nhân vật của Trấn Thành, bộ phim thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt của các cặp đôi và gia đình với 108,9 tỷ đồng sau 6 ngày Tết. Đây là kỷ lục phim Việt chiều Tết có doanh thu cao nhất lịch sử, cũng như là phim đạt doanh thu trăm tỷ nhanh nhất chỉ sau 6 ngày chiều chính thức. Trước đó, Em chưa 18 phải mất 7 ngày. Sau 10 ngày trình chiếu, phim thu về 155,8 tỷ đồng. Mới đây, nhà sản xuất phim Cua Lại Vừa Bầu đã xác nhận con số doanh thu phòng vé mới là 176,5 tỷ đồng, chính thức phá vỡ kỷ lục của Em Chưa 18 là 171 tỷ đồng. Như vậy, Cua Lại Vừa Bầu là phim điện ảnh có doanh thu phòng vé Việt cao nhất lịch sử. Thành công của Cua Lại Vừa Bầu không chỉ nằm ở trấn thành hay Ninh Dương Lan Ngọc mà còn nằm vào sự đóng góp của dàn diễn viên phú đầy duyên dáng, mang lại tính cười đầu năm cho người xem như Mạc Văn Khoa, Khả Như, Hữu Châu, Lê Giang. Yếu tố tình cảm gia đình bạn bè đan xanh khiến cho người xem thì đây không phải là phim ngôn tình sáo rỗng. Phim điện ảnh đang trình chiếu toàn quốc và với cột mốc 200 tỷ đồng chắc chắn là một thử thách mà ekip Cua loài vỏ bầu muốn đạt đến trong thời gian ngắn nhất